các bạn à, đã quay trở lại với channel của mình thì à, hôm nay mình xin nói về cái chủ đề đó chính là cuộc chiến giữa rap và tài xế thì à, đầu tiên trước khi mình nói về rap thì chúng ta phải nên viết một cái khái niệm về cái gọi xe công nghệ thì gọi xe công nghệ thì nó đã có nước ngoài ở bên nước ngoài thì từ lâu rồi đó thì gọi xe công nghệ là một cái ứng dụng gọi xe dành cho những cái người mà có chiếc xe nhàn rỗi à, họ tận dụng những cái thời gian nhàn rỗi họ kiếm thêm thu nhập nên nhớ là kiếm thêm thu nhập nha các bạn kiếm thêm thu nhập có nghĩa là gì có nghĩa là cái người đó họ có xe hơi và họ có một cái công việc riêng cái công việc chính và trong cái thời gian rảnh rỗi ví dụ như tối hay thứ bảy chủ nhật hay là à, lúc nào rảnh rỗi đó thì họ dùng chiếc xe rảnh rỗi thời gian rảnh rỗi và chiếc xe của họ để họ chạy thêm và kiếm thêm đó là cái à, mục tiêu của ứng dụng gọi xe à, khi mà ban đầu mà người ta start up lên đó người ta à, đưa ra một khái niệm gì và người ta làm được cái ứng dụng ừ, chứ không phải là cái ứng dụng để mà chuyên à, gọi là dành cho những người có cái nghề chuyên nghiệp về chạy xe à, thì bởi vì á, trước đó là thị trường taxi truyền thống hay là chạy xe truyền thống thì họ muốn làm cái gì mới hơn thì họ làm một cái gọi là gọi là gọi xe công nghệ dành cho những người đối tượng cảnh đó thì khi mà du nhập vào Việt Nam thì cái thị trường Việt Nam thì cái ờ, xe truyền thống xe ôm truyền thống hay taxi truyền thống ờ, nó rất là lớn ừ, và cái tiền dụng cái thứ hai nữa là người ta à, không phải trả giá ừ, khi ờ, sử dụng cái ứng dụng gọi xe và đặc biệt cái người Việt bây giờ mình bây giờ là người ta cũng không có thích trả giá à, ví dụ như bấm điện thoại lên bao nhiêu là ta mua và xu hướng sắp tới là vô siêu thị cũng vậy à, là nhìn giá là mua thôi à, chứ không phải à, đi chợ trả giá mặt cả này kia cái kiểu à, thì sắp tới xu hướng sắp tới nó sẽ là như vậy à, thì à, khi mà à, rap hay là những cái ứng dụng gọi xe khác à, nó phát triển ở thị trường Việt Nam thì à, thị trường Việt Nam à, lại thấy được khi mà chạy như vậy á thì thấy cái thu nhập mình nó tăng à, thu nhập mình nó tăng và cái thu nhập đó à, nó còn cao hơn cái à, thu nhập của à, đi làm của một nhân viên đi làm bình thường thì à, thời buổi ban đầu thì đương nhiên một cái công ty bất kỳ một cái công ty nào bất kỳ một cái sản phẩm nào thì họ muốn phát triển thị trường mạnh họ phải quảng cáo họ phải nhiều ưu đãi để họ kêu gọi à, cho người ta biết được cái sản phẩm của họ cái công ty cái dịch vụ của họ cho nên nó có rất là nhiều cái ưu đãi Ờ, khi sản phẩm nào cũng vậy bây giờ Việt Nam cái cả cái xe hơi hay là cái uh, những sản phẩm gì mới là sữa hay là cái gì tất cả thì thời gian đầu họ đều làm như vậy để phát triển thị trường thì khi mà họ làm như vậy thì chúng ta uh, những cái anh tài xế Việt Nam khi mà anh anh, anh gia nhập cái ứng dụng của xe thì anh chạy anh nghĩ chừng 30 40 30 40 phần trăm thôi thì anh thấy cái thu nhập nó cao à, so với đi làm bình thường nên anh bỏ việc luôn và anh phóng ra anh chạy xe thì là lý do là do cái thu nhập ở Việt Nam mình thấp quá <laughs> thu nhập ở Việt Nam mình thấp quá ví dụ như lương à, lương của văn phòng nhân viên gì đó bảy tám triệu gì đó thì nó cũng thấp quá cho nên khi mà mình chạy một cái số ở ngoài á, sẹt sẹt gì là mình đã à, cao hơn thì là do cái thứ nhất là cái lương của cơ bản của Việt Nam mình đã thấp đó. cho nên là mấy ảnh đi nhào ra ảnh làm thì sau cái khoảng thời gian đó thì khi mà thị trường đã có thì đương nhiên người ta sẽ tăng ờ, ờ, phí lên hoặc là ta sẽ giảm ưu đãi xuống thì lúc này thu nhập của mấy anh tài xế sẽ bị giảm đi à, sẽ bị hụt hẫng là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái số lượng người gia nhập vào nhiều tại vì khi mà cái miếng bánh nào ngon thì đương nhiên sẽ gia nhập vào nhiều để mà chia phần thôi đó là chuyện rất là bình thường ví dụ như rap mà thiên phần nhiều thì sẽ đại đẩy ra thằng bi à, thằng um, go việt go check gì bây giờ đó Ừ, thì nó sẽ đẩy ra à, nhiều cái ứng dụng khác hay là nhiều cái dịch vụ khác thậm chí là taxi truyền thống họ cũng sẽ cạnh tranh họ cũng sẽ giảm giá cước hay là họ sẽ làm cái ứng dụng của của họ luôn ví dụ như uh, taxi Berlin cũng có ứng dụng luôn uh, cũng có tác dụng ứng dụng luôn thì uh, để mà cạnh tranh thì lúc này cái cái, cái sân chơi nó lại đông lên thì cái thu nhập nó bị giảm xuống ừ. thì có uh, khi có những cái anh đi sau á, là những cái anh nó sẽ đi trong cái trạng thái bảo hòa những anh mà gia nhập cuộc chơi sau thì sẽ vậy có nghĩa là cái phần trước đó, là mấy anh kia anh đã hốt khuyến mãi các kiểu là giống như một cái người mà đi mua đồ á người ta tranh canh cái cái thời gian khuyến mãi canh cái khuyến mãi người ta mua thôi còn bình thường người ta không mua đó, thì khi mà bình thường thì mấy anh chơi sao đó ảnh mua thì tự nhiên nó sẽ ít cái quyền lợi hơn là cái thứ cái điều mà mình muốn nói thì à, cái điều mà hồi nãy mình chia sẻ đó là khi mà có mình có thời gian rảnh rỗi có xe thì mình gia nhập vào Grab thì à, người ta gọi là đối tác của Grab chứ không phải là đi làm thuê cho thằng Grab thì cái danh nghĩa mà người ta tuyên truyền là như vậy <clears throat> thì ở Việt Nam mình các bạn cũng biết rồi đó hay là ở, ở nước ngoài à, chắc có thể là không biết họ suy nghĩ như thế nào nhưng ở Việt Nam mình ta không thích đi làm thuê các bạn nó không thích đi làm thuê nghe từ đối tác là người ta phải đó, nghe từ đối tác là người ta phải nên người ta phải bỏ ra người ta nghĩ luôn gọi là người ta sẽ đi vay tiền là mua xe để người ta chạy xe công nghệ đó, bất chấp chỉ cần ước lượng cái khoản chi phí có thể trả hàng tháng đủ là người ta chơi ừ. rồi nghe cái từ đối tác nữa thì người ta cảm thấy là người ta được à, lên giống như chủ gì đó à, giống như chủ rất là dễ làm chủ luôn à, muốn chạy chạy chạy tắt áp nghỉ đúng không mới gọi là đối tác à, thì chết ở cái từ đối tác này ừ. điều tiếp theo nữa mình muốn nói nữa chính là cái anh rap hay là anh ứng dụng là chẳng hạn bởi vì hiện tại anh ráp thì anh đánh đầu cho nên là mọi cái xích mích đổ dồn vì anh ráp thì à, khi mà anh rút lại những cái chương trình ưu đãi và cũng như khi mà chính phủ à, bắt đầu kiểm soát à, chặt chẽ hơn cái doanh nghiệp này thì à, về thuế má thí dụ gì đó à, thì lúc đó thì các bạn bị cái người bị ảnh hưởng chính là các anh em tài xế à, thu nhập họ sẽ bị giảm đi bắt đầu mấy ảnh là mấy ảnh tăng lên anh là và cái cuốc chạy xe chắc cũng thể là thấp hơn mấy ảnh là nhưng mà cái lực chơi lúc nào nó cũng rất là công rất là rõ ràng các bạn lực chơi lúc nào cũng rõ ràng trong kinh doanh lúc nào lực chơi cũng rõ ràng à, thì nếu mà mình xét về từ đối tác á, thì nếu mà anh là đối tác có nghĩa là anh là nhảy vào kinh doanh nhảy vào kinh doanh thì kinh doanh này cũng rất là rõ ràng thẳng lớn rồi thằng bé có trật tự đàng hoàng chứ không phải là à, mình làm gì làm à, còn mình à, tự ái thì mình nghĩ làm đó mình không thích nữa mình nghỉ không chạy nữa áp nghỉ ừ. còn chơi thì ví dụ như anh rap ảnh xây dựng mình nhìn đơn giản ví dụ như mấy anh tài xế những cái người bạn các bạn nhìn đơn giản một cái ứng dụng gọi xe rồi ờ, hướng dẫn quèn đó mà tự nhiên chiếm của tao lấy tiền của tao mấy chục phần trăm trong khi tao chạy ngoài muốn cần chết luôn dây nợ ngân hàng lấy tao chỉ cũng lấy được có bao nhiêu đây thì nó không công bằng thì thật sự nó là cái quan điểm sai đấy các bạn à, dù mặc dù cái ứng dụng đó, ứng dụng người ta xây lên đó thứ nhất là cũng tốn rất là nhiều tiền thứ hai là chúng ta người ta mua cái đường truyền để cho truy cập cũng rất là nhiều tiền và cái điều cuối cùng mà mình muốn nói đó chính là cái công ty của người ta công ty của người ta chứ không phải công ty của mình mặc dù mang danh nghĩa là đối tác nhưng mà cái công ty đó là công ty của người ta và chúng ta muốn giàu đó để làm đối tác với người ta thì chúng ta phải tuân thủ theo lực của người ta căn bản là như vậy bạn đi làm cũng vậy và đi làm cái vị trí nào cũng vậy giám đốc kinh doanh hay giám đốc vùng hay giám đốc quốc gia gì cũng gì thì các bạn cũng phải tuân thủ theo cái quy định của công ty đó khi các bạn đã đi làm thì công ty đó còn không thì các bạn nghĩ không thì các bạn nghĩ nha các bạn nhưng mà phải nhớ cái điều đó nha chứ đừng nhầm lẫn là ừ tôi làm đối tác tôi có xe tôi này tôi kia tôi tôi la lớn um sùm là không có được không không có không có anh rap anh không có nghe đâu mà ảnh là dù gì cũng là ông chủ lớn đó các anh muốn hợp tác thì không hợp thì thôi anh tắt đó cho nên là không có đòi hỏi công bằng giống như nhau được có nhiều người đòi hỏi công bằng giống như nhau thì thì cái điều này nó không có xảy ra ừ, điều này nó không thể nào xảy ra được thứ nhất là cái công ty rap họ phải trả nhiều chi phí khác chi phí lớn đó chứ không phải là à, là rẻ đâu nha các bạn chi phí đường truyền để cho biết bao nhiêu người chi cập một cùng một lúc mà để mà nó vận hành được nó cũng rất là lớn đó thì người ta phải thu phí và người ta phải có lời người ta làm ăn là người ta phải có lời chứ không thể nào làm ăn không lợi và chúng ta mặc dù là đối tác mang danh nghĩa đối tác nhưng thật sự đúng lý là chúng ta đi làm thuê nhưng mà theo cái danh nghĩa khác có nghĩa là làm thuê một cách tự do chút xíu ừ, nó làm làm muốn nghỉ nghỉ đó nghĩa cái nghĩa thật sự nó là như vậy chứ không phải là đối tác với nhau là ừ tay đâu đó không có bắt một anh lớn bự gì sao bắt tại với anh tài xế được không bao giờ bắt được ừ. nhưng mà đó là cái cái cách dùng từ để mà kích thích người ta đi làm chứ còn nếu ừ mày chạy thuê cho thằng gáp chắc chắn mấy anh không chạy đó thì phải dùng từ đối tác hợp tác với nhau thì các anh sẽ làm đó thì à, đó là cái điều mà mấy anh à, thường hay phản đối thằng grab phản đối nên chi cho mệt phản đối thì là giống như là trong công ty mà biểu, biểu tình lấy lên lương đó thì nó cũng nhỉnh nhỉnh lên chút hay là gì đó thôi rồi nó cũng sụp lại như bình thường nó cũng sẽ đi vào quỹ đạo thôi cái điều mình đi làm thì mình phải chịu đó. đi làm mình phải chịu thôi đó, rồi chứ không có gì hết à, mình đi làm cho người ta cũng vậy hoặc thậm chí là cái anh mở ra công ty cũng vậy công ty anh làm chủ nhưng mà công ty của anh là công ty nhỏ công ty anh cung ứng hàng cho một thằng lớn cùng một công ty lớn thì anh cũng phải tuân thủ theo những quy định của thằng lớn và thằng đi, đi, đi, đi lớn nó cũng sẽ ép giá ép sát anh luôn được thì anh cung mà không được thì thôi chứ không phải là riêng gì cái chứ không phải là riêng gì tài xế hay với ứng dụng grab đâu các bạn nó chuyện này nó cũng xảy ra rất là nhiều à, ở các ngành nghề khác ừ, nói chung mình đi làm mình chấp nhận thì mình chơi còn không chấp nhận thì thôi à, chứ mình không có la la làm gì đâu bởi vì mình thấy có nhiều cái cuộc biểu tình của mấy anh tài xế dưới ứng dụng nhưng mà thực sự biểu tình nó nhỏ quá bạn vài trăm người vài trăm người trong khi một cái ứng dụng 10.000 người 10.000 hay mấy chục ngàn đối tác tham gia đó mà có chỉ có năm sáu trăm người hay là trăm mấy người tham gia biểu tình phản đối thì nó không ý nghĩa gì cả có nghĩa là cái suy nghĩ của các bạn đi ngược lại với số đông đi ngược lại với số đông số đông kia người ta hiểu hơn ừ, thì à, mà nói chung là người ta làm ăn làm ở công ty là một công ty lớn thì người ta cũng làm theo quy định đó người ta làm theo quy định và thậm chí là người ta cũng có cái đội ngũ nghiên cứu thị trường nghiên cứu về cái à, tư duy của những cái anh tài xế như thế nào thế nào thế nào để người ta đưa ra một chính sách nó phù hợp chứ không phải là người ta làm một cách bừa bãi đâu các bạn cho nên thì nhưng mà không thể nào mà có một cái gì đó nó, nó đáp ứng được 100%. phần trăm người ta chỉ đưa ra một cái chính sách mà nó đạt được số đông số đông ủng hộ là ok rồi là được rồi chứ không có đợi mà tới mà đợi tới từng anh phải đồng ý từng anh phải chấp nhận thì thôi cô à, thế đó thì người ta không có làm được à, ta cũng không muốn làm chỉ cho nó cực nữa đó thì à, cho nên là à, mấy anh đi làm thì anh chấp nhận thôi có nhiều người đi làm không chấp nhận cái công việc đó mà cứ đi làm hoài đó, nó phản đối công việc đó chửi công việc đó trách công việc đó mà cứ đi làm cái công việc đó vì chi cho nhức đầu không ghi chi cho nhức đầu thứ hai nữa cái điều nữa mà các anh đi làm các anh nhiều anh tài xế mua xe hơi chạy grab thì grab nó trắng ra thì chạy xe đó, đó. mua góp này kia hay là mua gì đó mình cũng không quan tâm nhưng mà mấy anh cứ nghĩ là mấy anh giàu còn mấy anh đối xử với khách hàng một cách tệ bạc đó mấy anh có xe hơi mấy anh giàu hơn mấy thằng đi xe mấy thằng mà thuê vậy mấy anh chạy mấy ờ, sử dụng dịch vụ với anh à, nó bỏ ra cuốc xe trăm mấy hay trăm gì đó nhưng mà nó không có xe hơi còn còn à, mấy anh có xe hơi cho nên là mấy anh à, cũng hay tỏ ra mình giàu rồi mình mình, làm cho cái dịch vụ nó bị sai à, xảy ra mâu thuẫn với hai bên khi mình làm một cái ngành nghề dịch vụ của các bạn bất kể ngành nghề gì bất kể anh là ai giàu hay là nghèo nhưng mà khi anh đã làm dịch vụ thì anh phải chịu anh làm anh phải chấp nhận làm anh phải chịu giống như anh chấp nhận chạy chân rạp thì anh cũng phải tuân thủ với quy định của nó không phải mình anh anh tuân thủ mà rất là nhiều người phải tuân thủ chứ không phải là một mình mình hay là mình làm dịch vụ à, mình làm dịch vụ chào khách chào hàng chăm sóc khách hàng rồi đó thì mình đã làm rồi mình phải chấp nhận thôi kể người ta nhưng mà mình có được chén cơm à, khi mình có được chén cơm rồi là mình ngon cái chén cơm là ngon chứ còn uh, mình hơn thua nhưng mà không phải mình nói là hơn thua nếu mà nếu mà đúng thì mình phải làm đúng nha nếu mà sai thì làm sai nhưng có những cái người anh thì ảnh cứ tỏ ra ảnh chồng mặc dù anh đang chạy xe cho anh ta xe của ảnh luôn đúng luôn nhưng mà anh đã chấp nhận chạy thì anh phải chấp nhận chịu chứ không phải anh chấp nhận chạy anh tỏ ra làm chồng người vậy ai đi xe của anh nếu mà không đi xe của anh nữa thì anh coi như là hấp thu hấp thu thôi ừ còn đương nhiên ví dụ như cái thằng tài xế nó bỏ cái ít tiền bỏ lộn cái thằng khách khách đó mà bỏ cái ít tiền mà nó la đối um sùm thì mình cũng hốt nó luôn thì như nãy mình nói cái nào đúng thì mình hốt còn mình đừng có tỏ ra rẻ hay là tự cao tự đại khi mình có xe thì nó không có không không có hợp lý lắm thì đó là cái cuộc chiến giữa rap và tài xế thì mình nghĩ là rap xe thắng thôi các mấy anh tài xế sao thắng được mấy anh tài xế đâu <laughs> mấy anh sao chống lại thằng rap được thằng rap là chủ lớn mà mấy anh và cái điều được đó là thằng rap nó đem lại một cái dịch vụ uh, cho cái đất nước này nó phát triển uh, hiện đại thứ nhất là bà cái công việc cho các anh đó, đó nó đem lại cái công việc cho các anh các anh bỏ cái từ đối tác ra bên đi khi mà các anh bỏ được cái từ đối tác nó ra bên này các anh sẽ rất là nhẹ đầu khi các anh đi làm các anh sẽ cảm thấy rất là nhẹ đầu các anh đặt vô cái từ đối, đối tác các anh tưởng anh là ngang hàng với thằng rap thì thôi đức cướp liền thế nào cái mâu thuẫn nó sẽ chảy ra chập trùng nó không ngăn hàng với nó được nó sẵn hàng nó cắt anh vi phạm phạm lỗi rồi nó sẵn sàng nó, nó, nó chụp anh nó tắt cáp anh luôn chứ không phải là à, để mà thương lượng nói chuyện một cách ngang hàng đâu nó no, nó no, không có cho nên là cái đó là cái thuật ngữ để mà mình làm ăn với nhau hay nói cho nó hay trắng ra mình đi làm cho thằng rap mình nhớ là như vậy còn mình bực thằng đó mình nghĩ không là khác làm ok không ai à, làm cái gì hết thì ờ, nó giống như chính phủ hàng grab nó vô Việt Nam như chính phủ nó quy định sao thì grab buộc phải tuân theo chân grab đâu chống được chính phủ là chụm ờ, sao grab hay thằng nào chụm thằng đó quyết nhưng mà nó quyết chưa trên cái sự hài hòa ừ, dù chính phủ họ cũng nghiên cứu này kia để giữ chân thằng grab mặc dù cũng muốn bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp của nước nhưng cũng phải giữ chân thằng grab để giữ cái nguồn lao động giữ cái công việc đó người ta cũng nghiên so đo tính tới tính lui để đưa ra một cái quy định nó phù hợp và thằng Grab cũng vậy nó cũng sẽ nghiên cứu tâm lý các anh tài xế nghiên cứu ra ừ đưa mức này mức này mức này thì bao nhiêu phần trăm các anh sẽ phản đối bao nhiêu phần trăm các anh sẽ hài lòng nó cũng đã nghiên cứu tính toán hết tất cả chứ không phải khơi khơi tự nhiên nó quăng ra ba chục phần trăm hai chục phần trăm đâu các anh cho nên là à, tất cả những gì nó cũng đã có tính toán hết thì à, khi mà nó tính toán ra xong rồi thì coi như là gần như là hợp lý hợp lý cho tất cả hợp lý cho số đông á chứ không phải là hợp lý tất cả mọi người được không thể nào tất cả thế nào cũng có một anh chọt thôi thế nhưng mà số lượng ít chọt thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đó, thì à, để mà làm một cách suôn sẻ và đòi với dứt độ thì các anh à, cũng không nên à, bức xúc quá nhiều à, bức xúc những hợp lý thì mình bức xúc còn những nào không hợp lý thì mình không bức xúc mà nó nhớ một điều cho mình là bỏ cái từ đối tác ra mình không thể nào nghe hàng với thằng grab được nó đã rất là lớn nó không mình không có ngang hàng nó mình không gọi là đối tác hay là đối tác làm ăn gì đó đâu kể cả trong đối tác làm ăn thì như nãy mình nói công ty lớn các bạn cung cấp cho thằng công ty lớn các bạn cũng phải tuân thủ theo thằng công ty lớn không thì các bạn lui thì khác vào vô chứ không phải là à, có nhiều quyền lựa chọn đâu không phải là cái từ đối tác có nhiều quyền lựa chọn đâu nó rất là à, thế giới này nó có trật tự đó nó có những cái gọi là anh lớn anh cả anh gì đó giống như thằng mỹ đó làm chùm đó các bạn thằng nào mà làm chùm thứ hai là đem quân đập đó liền làm nhoi chuẩn bị nhoi nhoi lên mà chiếm chỗ nó dành ngôi nó nó đập nó liền đó, cho nên là à, mình phải hiểu được cái điều đó để mình làm gì nó thoải mái ừ. nên nhớ mình làm gì mình phải thoải mái không thoải mái thì mình đi kiếm cái đường khác chứ mình không có vừa làm mà vừa bực nha các anh chị vừa làm mà vừa bực thì đừng có thì, thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của các anh chị ảnh hưởng tới thằng khách mà các anh chị chở thế nào anh cũng bắn anh và nó gói lắm ừ mình thấy rất là nhiều người nhân viên là đi làm á phỏng vấn abc vô ừ, ừ dạ dạ ừ, ừ, ừ, ok ok hết rồi vô làm chừng được đừng nửa tháng rồi chữ nát công ty chữ công ty xong rồi vẫn ngồi đó làm chứ không phải chữ xong rồi nghỉ làm gì chỉ cho nhức đầu mà mệt à, không thích thì lên đường nghỉ thôi chứ còn gì mà phải vừa làm vừa chửi rồi vừa rồi chửi xong rồi cũng làm thì nó không hay thôi thì mình chỉ có chia sẻ bao nhiêu ở đây à, để cho các anh à, tài xế các anh hiểu à, được cái câu chuyện nó như thế nào để mà các anh vừa chạy xe vừa thoải mái để ừ, an toàn cho giao thông vừa để xe mà vừa bực thì làm sao an toàn giao thông được mà mình làm gì mà đừng đi ngược lại số đông đi ngược lại số đông nghĩa là sai đó nó cũng không phải là sai ý mình nói là nó không có không mình cứ đi theo số đông thôi có chết thì chết chùm nó cũng đỡ hơn mà chết mình nó vậy thôi còn đúng hay sai thì mình cũng không không, không, không nói được cái chuyện này tại vì nó là một cái chuyện uh, mông lung lắm nó không phải là toán nó không phải là toán ví dụ toán một cộng một bằng ba thì nó đi chứ còn cái chuyện này thì nó không đúng chỗ đó nhưng mà sai chỗ kia có vậy đó nhưng mà làm cho nó hợp lý ừ. xin à, à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn